Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Wild YNK Adventure Hôm nay tụi mình lại tiếp tục một chuyến đi Là chuyến đi uh, bắt ghẹ Blue Swimmer và đi câu mực ở bên uh, South Australia, Nam Úc Thì chuyến đi này á là không phải có mỗi vợ chồng mình đi Mà có thêm um, hai gia đình của hai người em mình nữa, đi cùng nữa Cùng chuyến đi này luôn Cho nên là rất là hào hức Thì đợt này mình đi á, là cỡ khoảng 4-5 ngày á Bây giờ tụi mình đã pack đồ xong xuôi rồi Chuẩn bị lên đường thì có gì mình sẽ quay lại cảnh chuyến đi này cho mọi người xem mọi người nhớ theo dõi nhá xin chào các bạn mình là Yos và vợ mình là Key. tụi mình là Yo and Key, Y and K Avenger đến với channel của tụi mình các bạn sẽ được trải nghiệm ngắm nhìn những cái chuyến đi chơi những hành trình đi cắm trại ở những địa điểm đẹp nhất ở Úc xin mời các bạn hãy đón xem Y and Adventure Tụi mình mới đi à, khoảng cỡ một tiếng rưỡi thì dừng tại ở cái thao nhỏ này. Cái thao này là Beaufort để mà nghỉ chân. Tranh thủ đi tới toilet tí. Xong cái chạy tiếp. Thì sau chỗ này ấy, chạy cái khoảng thêm một à, tiếng rưỡi nữa là sẽ đổ xăng và nghỉ ngơi lần thứ nhất. Thời tiết hôm nay là quá đẹp luôn. thời điểm này đang là Christmas á, cho nên cái tháo này trang điểm nhìn dễ thương á. bên này có mấy chú kangaroo <laughs> kangaroo trắng nha kéo ông già Noel Đó. đẹp chưa cái này là chỉ có ở Úc đấy nhá <laughs> kangaroo kéo ông già Noel chứ không phải tuần lộc nữa nè còn bên này là cây thông Noel vườn ừ, qua trời luôn nay buổi tối lên đèn chắc là đẹp ban đầu thì mình tính dừng lại ở cái thao này đó nhưng mà thấy có mấy chú kangaroo trắng này nhìn ừ, dễ thương quá cho nên là tranh thủ vào quay một tí sau này đi tiếp và bây giờ tụi mình sẽ tranh thủ đi tiếp đây xe của ba tụi mình ở phía trước kìa từ à, lúc khởi hành tới giờ là được 3 tiếng rồi cho nên là lần này là dừng lại đổ xăng lần đầu tiên xe mình thì chạy được nửa binh rồi xe em bao nhiêu rồi à, bác em hơn nửa binh hơn nửa binh rồi hả ừ, xe chuyển chắc cũng hơn nửa binh rồi xe chuyển hơn nửa binh nhá à đổ xong nghỉ ngơi thì xíu là chạy tiếp còn cỡ khoảng 7 tiếng nữa là tới nơi rồi xe mình đổ cỡ khoảng 25 lít á hết 43 đồng một lịch là một đong 74 75 Đó, bao nhiêu bao nhiêu lít? À, 28 là anh 25 lít quá coi xe van bao nhiêu? Xe ben 34 lít. Trời. Nguyên combo của anh cái Adventure. Đỉnh. <laughs> Tụi mình à, mới chạy thêm được 3 à, tiếng rưỡi nữa xe mới đổ thêm 26 à, lít là chắc còn cỡ khoảng 3 tiếng nữa là tới bây giờ là 12 rưỡi rồi giờ đừng nghỉ ngơi thì xíu xong rồi chạy tiếp chạy à, chắc cái 3 tiếng nữa là chắc cái khoảng 3 rưỡi sáng á, là tới nơi lúc đó là nghỉ ngơi chút xíu xong rồi à, đi ra thả lồng ghẹ thử xem có gì không tụi mình còn hơn 30 phút nữa là tới cái chỗ bát kè luôn đây là cái điểm dừng cuối cùng của tụi mình uhm, tại vì uh, chỗ này là cây xăng ở um, Port Whitfield thì mình uh, tính đổ xăng ở đây để khi tới cái thao nhỏ là dư xăng chạy mấy ngày luôn còn phải đổ xăng ở trong thao thì nó sẽ mắc hơn chút xíu đó nếu mà cân đổ uh, trước khi đi về thì đổ còn không thì uh, đây bình này chạy vòng vòng mấy ngày là ok xong rồi đến khi ra mấy cây xăng ở cao tốc thì nó sẽ rẻ hơn hôm nay đi á, thì đi ba xe cho nên rất là vui và cũng không có mệt lắm ừ, coi hai em cô ghi ở trên xe này ừ, <laughs> lo đâu ra ngoài xe kìa chứ bây giờ đồ xăng xong cái là lên đường tới nơi thì chắc là mình sẽ ngủ trên xe chút xíu để lấy lại sức tại vì chạy xe coi như là cả nghỉ cả chạy là cũng phải hơn 10 tiếng á 10 tiếng rưỡi đó thì um, nghĩ lấy chuẩn bị đây cả ngày mai thả gà rồi câu mực sau đây đi, đi theo cũng khá mệt này ừ, không học luôn tôi đó và cuối cùng thì tụi mình cũng đã tới nơi giờ hiện tại ở South Australia là gần 4 giờ sáng còn giờ phía bên Melbourne là 4 rưỡi trời chạy một quãng đường khá dài 10 tiếng hơn à, hôm nay đi thì mình thấy không mệt lắm nhưng mà tới nơi á, thì uh, hiện tại đang 4 giờ sáng là người ta đã tới gần khu car park rồi cầu đóng lắm bây giờ ở ngoài thì chắc là tối ngoài tối lắm này ra ngoài câu này dạ ba ngoài câu là người ta câu đóng lắm Xe khá park là full luôn ừ, Bên này là xe của tụi mình Hai em trai bên này là thuộc dạng là lần đầu lại xuyên tiểu bang mà xa Chuyến đi này là xa nhất về hai em trai này Lại cũng khỏe lắm, giỏi Tới nơi khỏe mạnh đi về mình là mình push dần dần là đi xa hơn được nữa Đó. mai là mình sẽ quay cho mọi người xem kỹ hơn chỗ này thì có cái toilet này public toilet cho nên cũng tiến Đấy. bây giờ à, mình sẽ nghỉ ngơi chút xíu cố gắng ngủ vài tiếng rồi ngày mai đi ra thả lỏng vợ mình thì chắc là nghỉ ngơi xong rồi ra thả mấy cái lòng thử luôn đấy nói chung là chạy tại đây à, mọi thứ an toàn là vui lắm rồi đồ đạc là trên xe đầy nhóc luôn chất đầy đồ <laughs> xe nhỏ chất quá trời đồ bây giờ mình mới dậy nha mọi người trời sáng trưng luôn mấy đứa em mình với vợ mình là ở ngoài kia câu được uh, nghe vợ mình bảo là vợ mình được bảy con VB là VB Journey là được 7 con còn à, Chili là có một con mực thôi đá chưa đó cho nên là mình um, lấy cân câu mực của mình ra bây giờ chuẩn bị rửa mặt xong cái là chạy ra ngoài kia là quăng cân thôi không biết có gì không Đấy, nhưng mà bây giờ ngủ được một giấc là đỡ đỡ mệt rồi ra chơi chút xíu xong chắc chút nữa cỡ 11 giờ á là về lấy phòng là nghỉ ngơi ăn uống quá khỏe luôn <laughs> anh bạn hay địt này là đi lần đầu đi xa đi xuyên tiểu bang là khá mệt này về <laughs> oải lắm luôn thôi kể cho đi cho quen xin chào mọi người thì mình mới thức dậy bây giờ mình đi ra xem thử vợ mình bắt được con được nhiều không cho mọi người xem này wow ghe tươi của Nam Úc đây đá ha được mấy con á? bảy con Sướng qua trời luôn Bây giờ á, mình sẽ à, set up đồ Để mình thử câu mực xem Có có gì không Đây mới thả à, cần cỡ khoảng 5 phút là có một em mực rồi mà thấy mực năm nay là nhỏ hơn ờ, năm trước mình đi nha nhưng mà mới thả mà có là ngon rồi được ạ hợp lý Rồi, bắt được con mực là tiền bán lên đường mười tá thả 5 phút mà rửa là êm ấy mình cấu bằng pháo nha để vậy thôi bây giờ là cái cân của mình đi giật giật giật kiểm vài con mực nữa hôm nay có gọi mực ăn <laughs> mực tươi chấm mù tạt nhá phá chế và chép. vợ mình à, mời câu được một con gà có trứng này trứng bự luôn á là như con này là là to nhỏ gì lần phải thả hết nha mọi người tại vì à, bắt mấy con có trứng là là bị phạt đó yeah. bùng trứng này cho mọi người có bùng trứng này bên này là cùng là con cái luôn đấy thì bây giờ tụi mình sẽ thả con này nhá con nhỏ nhỏ mà cái trứng to kìa rồi để con này là đo lại sau nhá Wow, beautiful Nice Đây tụi mình mới uh, tới cái shop để mà pick up oyster này mọi người Cái này là oyster người ta mới đi thu hoạch về này Xong đang uh, lựa chọn một cái size để chia ra đó. Uh, everything over 60 mil is our size. So anything and above. So we will have big ones like that. Yep. And then anything below that, um, we take back to grow. Ah, I see. Right. That's nice. Yeah, so these will be the Easter oysters coming up, and they'll be this size when they come back in. So oh, I see. Bringing them back and putting them back out. Yeah. And, yeah. Beautiful. Thank you, Michael. Cái chỗ này là cái chỗ người ta bán hàu tươi luôn nha mọi người Đây là cái thuyền người ta mới đi thu hoạch về này Đó Thì à, mình sẽ lấy thông tin của người ta um, có Instagram á, rồi mình sẽ chia sẻ lên YouTube cho mọi người biết ai mà tới đây chơi á thì ghé đây mua hàu tươi ăn rất là tuyệt vời luôn Ok, bây giờ tụi mình sẽ chạy về nơi cái nhà thuế á và chuẩn bị nghỉ ngơi ăn trưa. Lúc này bắt ở ngoài kia là được um, khoảng hai chục con gà và hai con mực. À, mới buổi sáng tới khởi hành như vậy là ok rồi. Rồi, có gì mình sẽ update thêm cho mọi người nhá. Đây mấy cái lông mà họ nuôi hao này mọi người. Qua trời luôn. Mà anh à, Michael ở đây á bảo là bán sâu ao hết rồi cho nên là bây giờ phải đi à, thêm một chuyện nữa để ra bắt thêm để bán cho người ta tại đợt này Christmas á mình à, đang chuẩn bị đi thì có hai vợ chồng người Tây tới đây muốn mua hao đó. thì à, người ta cũng có thuyền đi câu luôn nhưng mà hao thì vẫn phải mua nhá à, mới có hao tươi ăn thì người ta tới đây thì <laughs> bị sâu ao rồi là máy tụi mình đặt được là 15 dozen mà một dozen ở đây là 13 con nhá thì máy đặt được mới có ăn như, như hai vợ chồng à, ông bà Tây này tới là bây giờ bị sâu ao rồi là không có nữa là thuyền bây giờ chuẩn bị ra để bắt lượt ừ, tiếp theo là người ta muốn là phải chờ hoặc là quay lại ngày mai đây là cái chỗ mà mình mua hao tươi nha mọi người thì bây giờ mình sẽ lấy máy mình quay à, cận cảnh lại để cho mọi người xem mọi người theo dõi và tới đây á thì mua ủng hộ những cái người local ở đây là một cái điều mà mình thấy um, nên làm um, đi du lịch thì nên uh, support local thì bây giờ mình sẽ quay kỳ lại cho mọi người xem là thông tin và giờ người ta mở cửa và cái số điện thoại liên lạc nhá đây là cái bảng thông tin ở phía trước nhá đó. là cái số điện thoại liên lạc là cái uh, anh Michael lúc này mà mình nói chuyện này đấy thì mọi người lưu lại này rồi còn đây là cái thời gian mở cửa này đó mà đợt này là Christmas cho nên người ta để sẵn cái ngay đó luôn rồi còn um, business của người ta là thường thường à, quảng cáo ở trên um, Instagram là này Michael có bảo mình như vậy thì à, mọi người à, nhớ follow Instagram hoặc là liên hệ trực tiếp số điện thoại để mà đặt um, à, hao và oyster tươi nếu mọi người muốn ăn nhá giống như mình á, là mình nhắm hôm nay mình tới này cho nên là mình đặt được 15 đô dân này đó thì là make sure là mình sẽ có tới là ghi tên của mình là chỉ cần pick up trả tiền đó đấy rất là hay luôn thì đó thì mọi người nhớ support local ủng hộ à, những người dân ở đây bằng cái việc là mua những sản phẩm ở đây để ủng hộ cho họ ấy mà đặc biệt cả là nó tươi ngon cho nên là không có gì mà phải sợ cả đấy